Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là buổi sáng ngày hôm nay thì à, các bạn đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong à, chuỗi những ngày mà chúng mình sẽ chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với môn thi đầu tiên của chúng mình đó chính là môn ngữ văn đúng không nào? Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì à, chúng ta đã hoàn thành rồi. Thế nên chị rất là mong mỏi một điều là các bạn có thể để cho các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Tự nhiên chị vừa bị rớt mạng một chút <laughs> Các em ơi, à, không có gì phải lo lắng đâu ạ à. Bởi vì à, chị nghĩ là các bạn đã cố gắng hết sức rồi Và nói chung là à, các bạn đã rất rất là nỗ lực ấy Thế nên các em không có gì phải quá lo lắng cả À bị tủ đè rồi chị ơi à Trầm cảm say sóng à rất là nhiều những cái trạng thái cảm xúc khác nhau đúng không? Nào nếu có thể thì hãy chia sẻ giúp chị được không ạ? Rồi, à, hãy chia sẻ với chị về cảm xúc của các bạn bây giờ sau khi hoàn thành đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay đối với môn văn. À, nếu mà chị nhớ không nhầm thì ngày mùng 6 tháng 7 tức là trước ngày mà các bạn thi một hôm chị có phát trực tiếp cùng với các bạn về hai bài thơ quan trọng và cái bài thơ đầu tiên chị để lên đầu đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi em có xem phần phát trực tiếp đấy của chị không? Mấy đứa có xem phần phát trực tiếp đấy của chị không ạ? À? <laughs> Thêm một cái nữa là cái đề về à, sự cần thiết của việc cống hiến ấy Đây là cái đề mà các bạn ở trong lớp luyện đề của chị Hiên cũng đã được được làm rồi đúng không? Các bạn cũng đã được làm rồi và chị còn cung cấp cho các bạn một cái bộ dẫn chứng siêu xịn sò về hình ảnh những con người cống hiến thầm lặng ở trong đại dịch Covid cơ. Thế nên là chị nghĩ rằng là một trong những cái điều vô cùng vô cùng vui mừng đó là trong năm vừa qua thì học văn chị Hiên đã làm rất tốt cái trách nhiệm của mình đó là định hướng các bạn học vào những thứ cần thiết nhất. Nên là rất là vui về điều đấy. <laughs> Không, có gì đâu mà phải tuyệt vọng Trời ơi, mấy cái đứa này Mới chỉ là môn thi đầu tiên thôi Không có vấn đề gì cả Rồi À đọc hiểu khó thật à <laughs> À, chúng mình sẽ cùng chữa nhanh thôi nhá Chữa nhanh một chút để cho các bạn còn nghỉ ngơi Và chiều nay thì các bạn còn tiếp tục chiến đấu môn thi tiếp theo nữa Nhá, không có vấn đề gì cả Chị tin là các bạn đã làm rất tốt rồi và chính vì các bạn đã làm rất tốt rồi Thế nên các bạn đâu có gì cần phải gọi là hối hận đâu Được không ạ? À? <laughs> Thế à, em học sinh khóa 10 ngày đây chị ơi Trong khóa 10 ngày thì cái thi phẩm đầu tiên mà chị giảng siêu kỹ cùng với các bạn Đó chính là bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh đúng không? <laughs> Đồng ý, rồi rồi, ok nhá Đồng ý, rồi Nào, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau chữa nhanh đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 với chị Để các bạn dành thời gian, các em còn ôn tập môn thi tiếp theo nhá Đồng ý không nào? À, đừng áp lực quá, chị và phát chị có cái phần phát trực tiếp như thế này cũng với một cái tâm với một cái tâm thế là động viên các bạn bởi vì chị nghĩ là các bạn đã làm rất rất rất rất là tốt rồi được không ạ? À? Các bạn đã làm rất tốt rồi Và chính vì các bạn đã làm rất tốt rồi Thế nên chị nghĩ là không có cái gì mà các bạn phải cảm thấy băn khoăn cả Nhá, được không ạ? À? Ok chưa? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau à, đến với cái phần chữa đề cụ thể là chúng ta sẽ có phần một la mã, phần đọc hiểu. Ok chưa ạ? <laughs> Rồi chúng mình sẽ có phần một la mã, phần đọc hiểu nhé đây là một cái phần mà chúng ta nhìn vào cái câu đọc hiểu này thì các bạn có thể thấy là gì ạ? Các bạn có thể thấy là cả bốn cái câu hỏi này đều là bốn cái câu hỏi ở dạng kiến thức là chúng mình phải tìm ngữ liệu và tư duy về ngữ liệu ở trong văn bản, đúng không ạ? Vẫn là cái dạng mà chúng mình vẫn thường ôn với nhau thôi. Cụ thể, chúng mình có một cái văn bản như sau. Đó là như thế này ạ. Từ những kẽ hở trên mặt đất nước trào lên mát lạnh và trong lành từ một dòng nước nhỏ, nước hòa vào với nước, nước hòa vào với nước tươi mát rơi từ trên và nước thấm vào đất, để tạo nên một dòng suối nhỏ cứ chảy mãi xuống, cho tới khi một dòng sông ra đời. Sóng hình thành lực đẩy và cuốn trôi dần các lớp đất trên nền và khi dòng chảy từ từ mở rộng sâu thêm giống như một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời vươn mình lớn dậy. Chúng ta có cả một cái trích đoạn ở đó được trích từ gì ạ? Nhà xuất bản lao động đúng không? Của tác giả à, Imoto được không nào? Thì ở đây chúng ta có cái phần đầu tiên câu hỏi số 1 của chúng mình đó chính là à theo đoạn trích thì sự ra đời của một dòng sông diễn ra như thế nào? Các bạn ơi, đây chính là câu mà chúng mình có thể làm gì nhở? Tìm ngữ liệu trong văn bản. Bởi vì chị đã nói cùng với các bạn rồi, đối với cái dạng câu hỏi là theo đoạn trích ấy, thì chắc chắn là chúng mình sẽ phải dựa vào văn bản. Và câu này thì chúng mình sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản. Hằng <laughs> Nga vẫn đang tha thiết chị Hiên ơi <laughs> Rồi ok nhá Đồng ý không ạ à? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể trả lời Đó chính là Theo đoạn trích thì sự ra đời của một dòng sông diễn ra như sau Từ phần Đó là gì nhở Câu số 1 nhá Từ những kẽ hở trên mặt đất Được không ạ à? Từ những kẽ hở trên mặt đất Cho tới đến gì nhở từ một dòng nước nhỏ, nước hòa vào nước tươi mát rơi từ trên trời và thấm vào đất để tạo nên một dòng suối nhỏ, cứ chảy mãi xuống cho tới khi một dòng sông ra đời. Được không nào? Phần này rất đơn giản. Câu này là câu tặng điểm cho các bạn nhá. Câu này là câu tặng điểm cho các bạn. Thế nên các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị. Được không ạ? Rồi chúng mình có câu hỏi số 2 ở trong phần đọc hiểu. Chị sẽ chữa nhanh thôi nha. Chị sẽ chữa nhanh cái đề này thôi. Được chưa nào? Câu hỏi số 2 của chúng mình là trong đoạn trích, món quà cuối cùng nước dành tặng cho loài người trước khi hòa vào biển cả là gì? Các bạn ơi, vẫn tiếp tục là một câu tìm ngữ liệu trong văn bản, đúng không ạ? Và chúng mình có thêm một cái đáp án ở đây, đó chính là gì? Món quà cuối cùng nước dành tặng cho loài người trước khi hòa vào biển cả là hai chấm những vùng châu thổ màu mỡ hình thành nên từ những vùng nông nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới. Ok chưa ạ? Đồng ý không nào? Đây là hai câu cực kỳ đơn giản luôn các em ạ. Đây là hai câu cực kỳ đơn giản và chị đã nói rồi. Đây là câu để tặng điểm cho các bạn mà nhá. Đây là câu để tặng điểm cho các bạn mà. Rồi, tiếp tục này. Ở câu số 3 chúng ta có câu hỏi như sau. Câu này các bạn thắc mắc rất là nhiều được không ạ? À? Ở câu số 3 chúng mình có như sau Nói chung cả một cái đề này toàn là nước thôi <laughs> Các em có thấy thế không? Cả một cái đề toàn là nước thôi các bạn ạ à. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhá Trong cái câu số 3 này những câu văn sao giúp anh chị hiểu gì về dòng chảy của nước và cuộc sống của con người. Vậy thì ở trong cái phần này các bạn sẽ thấy là câu hỏi này là cái câu hỏi đòi hỏi chúng ta tư duy về ngữ liệu trong văn bản. Và cái tư duy về ngữ liệu trong văn bản này sẽ liên quan tới mối quan hệ của dòng chảy. Được không ạ? À? Dòng chảy của nước và gì nữa? À và cuộc sống của con người cuộc sống của con người Ok chưa ạ? Vậy là nếu như mà khi các bạn tiến hành tư duy ấy thì các bạn sẽ phải tư duy về hai cái vấn đề mà người ta hỏi ở trên câu hỏi này. Hãy lưu ý giúp chị. Trước khi đi thi chị đã nói với các bạn rồi, đó là gì nhở? À đó chính là cái điều quan trọng nhất ấy là chúng ta cần phải hỏi người ta hỏi gì thì chúng mình đáp đấy. Dặn dò kỹ như thế rồi mà vẫn còn trả lời lan man thì thôi đấy nhá. Thì ở đây chúng ta thấy này có một cái đoạn như sau một ông lão băng qua cây cầu, một cô gái trẻ trên chiếc xe đạp, một đôi tình nhân ngồi ngắm sông trôi, cứ mãi chậm chậm và cứ mãi cứ mãi xanh, dòng sông chứng kiến lũ trẻ chơi đùa trong công viên hai bên bờ và người cha cùng cậu nhỏ đang chơi bắt bóng. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Ở đây các bạn có thể đưa ra cái quan điểm và góc nhìn của bản thân mình Hãy nhớ giúp chị một điều là Điều quan trọng nhất là thuộc về cái quan điểm của các bạn Các bạn có thể đưa ra một cái câu trả lời ví dụ như sau Ở đây chúng ta thấy rằng là dòng chảy của nước trước tiên là dòng chảy của nước Thì à cũng giống như cuộc sống của con người thì dòng nước vẫn cứ trôi chảy, luôn tìm kiếm, luôn mở mang, luôn được mở rộng được không ạ? À? Và ở đây thì rõ ràng là thể hiện cái nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ trong suốt dòng chảy thời gian. Bởi vì ở thời điểm lúc bấy giờ, khi mà soi chiếu vào trong cuộc sống của con người ấy, thì chúng ta thấy được đó là gì nhở? À, chứng kiến và nhìn nhận cuộc sống với cái sự mở mang tầm hiểu biết và trầm chậm và mãi xanh thể hiện tuổi trẻ với những cái nhìn mới về cuộc sống khiến cho dòng sông và con người kể cả dòng sông và kể cả con người cũng sẽ ngày một trưởng thành hơn được không ạ? Thì hãy nhớ giúp chị phân biệt hai cái vế này nhé được không nào? Hãy nhớ giúp chị phân biệt hai cái vế này. Tiếp tục này, chúng ta có cái câu số 4 ở đây. Trong cái câu số 4 này thì cũng là cái phần đưa ra quan điểm của các bạn và dạng câu hỏi chúng mình cực kỳ thường gặp. Đó chính là qua hành trình từ sông ra biển của đoạn trích hãy rút ra bài học về lẽ sống. Hãy lưu ý giúp chị Bài học về lẽ sống ở đây các bạn có thể rút ra đó chính là trong cuộc sống khi vượt qua khó khăn thử thách thì con người sẽ trưởng thành hơn hoặc là mọi thứ thành quả lớn lao vĩ đại đều bắt nguồn từ những nỗ lực nhỏ bé hay là để tạo nên thành quả tốt đẹp thì chúng ta cần phải à, cố gắng trong và kiên trì trong suốt quá trình hay là đó là lẽ sống về sự cống hiến tự nguyện dâng hiến những điều tốt đẹp nhất để làm nên giá trị lớn lao cho cộng đồng thì đấy là những cái định hướng mà các bạn bạn có thể đi Và các em cộng thêm giúp cho chị một cái phần giải thích phù hợp Là các bạn sẽ có điểm cho cái phần này thôi Ok chưa ạ? Vậy thì nếu như mà xét về phần gì ạ? Xét về phần đọc hiểu này Chị nghĩ cái câu hỏi mà khiến cho các bạn phân vân nhiều nhất ấy Sẽ chỉ là hai cái câu cuối này thôi và cái câu mà sẽ khiến cho các bạn cảm thấy đau đầu nhiều nhất ấy, đó chính là câu số 3 này. Được không ạ? À? Câu số 3 này sẽ là khiến cho sẽ là cái câu khiến cho các bạn cảm thấy phân vân nhiều nhất. Được chưa ạ? À? Nhá. Còn lại đa nói chung là nhìn về mặt bằng thì đề đọc hiểu này không có gì để chúng ta cần phải tranh cãi hay không có gì để chúng mình cần phải gọi là gì ạ? À? à cảm thấy lo lắng. Ok chưa ạ? À? Rất là vừa sức cùng với các bạn thôi nhá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần hai la mã là phần làm văn. Ở trong phần làm văn này thì cái câu 1 của chúng ta hôm vừa rồi ấy chị nói luôn này à, Thực sự là ở trong lớp luyện đề của chị thì các bạn đã làm câu này rồi Được không ạ? À? Nhá, các bạn đã làm câu này rồi Đây là một cái câu hỏi bàn về sự cần thiết của việc phải biết sống cống hiến được không ạ? À? Và đề này là đề mà các bạn trong lớp luyện đề đã làm rồi Chúng mình vẫn triển khai theo các ý như sau Ý số 1 đó chính là mở đoạn thì chị không nói nữa Thân đoạn trong phần thân đoạn của chúng mình vẫn bao gồm các ý Thứ nhất đó là các bạn giải thích Được không ạ? À? Sống cống hiến có nghĩa là gì? Cái thứ hai, các bạn đưa ra phần gì nhở? Phân tích và bàn luận. Thì phân tích và bàn luận ở đây trả lời cho câu hỏi tại sao mà tôi lại cần phải sống cống hiến hay nói cách khác nêu ra cái ý nghĩa cái vai trò quan trọng của việc cần phải biết sống cống hiến được không ạ à? sống cống hiến được chưa nào? Phần thứ ba là phần chứng minh. Ở trong phần chứng minh này hôm vừa rồi rất là may mắn cho các em bởi vì chị có dành tặng cho các bạn một cái bộ dẫn chứng siêu xịn về hình ảnh của những y bác sĩ này, hình ảnh của những con người thầm lặng trong đại dịch Covid đúng không ạ? Và đấy chính là cái phần dẫn chứng quan trọng nhất mà các bạn hoàn toàn có thể lựa trong một rất là nhiều các cái dẫn chứng mà chị đã đưa ra cho các bạn. Ok chưa ạ? Thế nên là các bạn ơi, hãy lưu ý giúp chị là gì? Hãy lưu ý giúp chị là các bạn chỉ cần tận dụng một hai cái dẫn chứng trong bảng dẫn chứng chị đưa ra cho các bạn là các em đã cảm thấy rất gì ạ? À là các bạn đã cảm thấy rất là an toàn và rất là ok rồi. Ok chưa ạ? Đồng ý không nào? Rồi, và cuối cùng thì chúng mình sẽ liên hệ bản thân nhá Cuối cùng chúng mình sẽ liên hệ bản thân giúp chị Liên hệ bản thân ở đây thì từ việc chúng ta nhìn nhận được về cái ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phải biết sống cống hiến Thì chúng mình sẽ bản thân chúng ta cần phải như thế nào đối với hình ảnh Đối với chúng ta vai trò của những người trẻ trong thời điểm hiện tại Ok không ạ? À? Nhá Còn lại cái câu số 2 Câu số 2 của chúng mình là câu nghị luận văn học Thì trong cái câu nghị luận văn học này Chị cảm thấy <laughs> đây là một cái câu rất là vừa sức cùng với các bạn Dễ thì không phải dễ đâu ạ Nhưng mà vừa sức ạ Vừa sức là vì chúng mình vẫn cái dạng đề chị vẫn ôn cho các bạn yêu cầu 1 và yêu cầu 2 Yêu cầu chính và yêu cầu phụ Đúng không ạ? Thì yêu cầu chính ở đây đó là phân tích ba khổ thơ trong bài thơ sóng Và cuối cùng yêu cầu phụ khổ thơ 3 khổ thơ 4 và khổ thơ 5 Và yêu cầu phụ ở đây là làm rõ về cái nét nữ tính của Xuân Quỳnh Thì ở đây nhá, chị chỉ nói một chút về yêu cầu phụ thôi Bởi vì phân tích về bài thơ thì chị đã nói quá nhiều với các em rồi Đúng không ạ? À? Quá nhiều rồi, thực sự là như thế Cái bài đầu tiên chị dạy cho các bạn ở trong khóa học 10 ngày là bài thơ sóng Và chị giảng cực kỳ kỹ Hôm đấy các bạn bảo các bạn phê lắm, các bạn mê lắm, các bạn nhớ lắm <laughs> Thế nên là chị nghĩ là không có lý do gì các bạn không làm được Thì ở đây nhá Trước tiên này, các em sẽ phải giải thích giúp cho chị một cách đơn giản Vẻ đẹp nữ tính được hiểu là gì Và vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh được hiểu là gì Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Vẻ đẹp nữ tính được hiểu trong thơ Xuân Quỳnh đó là tiếng lòng. Đó là tâm hồn của người phụ nữ khi yêu với những cái nét đằm thắm, dịu dàng, đôn hậu, vị tha, sâu lắng. Được không ạ? À? Và đó là một tiếng nói của một tâm hồn giàu chắc ẩn, chân thực và luôn khát vọng về một hạnh phúc đời thường. Đó là một tiếng thơ mang trong mình những cảm xúc, những suy tư, những thao thức rất đời và rất gần gũi. Thì đấy chính là những cái nét thể hiện cho vẻ đẹp nữ tính của Xuân Quỳnh. Sau đấy thì từ cái phần các bạn phân tích ở ba khổ thơ trên, khổ 3, khổ 4 và khổ 5 thì các bạn sẽ làm rõ cái đó giúp chị. Bao giờ chả thế đúng không ạ? Tiếng thơ của Xuân Quỳnh vẫn là một cái tiếng thơ gần gũi Vẫn là một cái tiếng thơ đầm thắm, dịu dàng và đôn hậu như vậy Nó gần gũi, nó dịu dàng đầm thắm ngay từ cách mà Xuân Quỳnh chọn đề tài là viết về tình yêu Ngay từ cách mà Xuân Quỳnh lựa chọn một cái thể thơ ngũ ngôn rất giản đơn Nó thể hiện cái sự gì ạ? À, nét đầm thắm dịu dàng qua cách mà Xuân Quỳnh lý giải về tình yêu Một cách ngây thơ, gì ạ? À, một cách rất là cá nhân nhưng mà mà cũng vô cùng nữ tính và nó cũng thể hiện qua những cái khát vọng, những cái cảm xúc và suy tư đó chính là một cái nỗi nhớ thương trào dâng bao trọn cả không gian thời gian, choán luôn cả gì ạ? Ý thức, tiềm thức và xuất hiện ngay cả trong vô thức nữa. Tất cả những cái điều đó đã làm nên vẻ đẹp nữ tính của Xuân Quỳnh hay nói cách khác giống như lời nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn thì đó chính là gì nhỉ? Đó chính là hình ảnh của Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thủa là như vậy Thực là người đàn bà của muôn thủa bởi vì Xuân Quỳnh lúc nào cũng mang trong mình cái nét nữ tính như thế Một cái nét nữ tính mà chúng ta không chỉ bắt gặp ở Xuân Quỳnh Và đặc biệt trong tiếng thơ của Xuân Quỳnh Mà chúng ta còn thấy rằng đó là cái vẻ đẹp đặc trưng cho hình ảnh những người phụ nữ, những người con gái khi họ bắt đầu bước vào tình yêu Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ giúp chị làm rõ cái phần đấy nhá Bây giờ thì uh, Học Văn Chị Hiên sẽ đăng đáp án chính thức dành cho các bạn Và hãy nhớ là đối với các bạn 2K4 Thì uh, chúng mình đang có một cái chiến dịch học miễn phí đợt đầu năm này Nên là những bạn nào mà muốn tham gia Thì có thể đăng ký với các anh chị admin nha Nhắn tin cho các anh chị admin luôn nha Còn chị nghĩ là mọi thứ đã xong rồi Và mọi thứ đều đã ok rồi Chị chỉ chúc cho các bạn là chiều nay Ngày mai các bạn có thể gì ạ trong tiếp tục những ngày tiếp theo trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia các bạn sẽ làm thật là tốt và học văn chị hiên vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với các bạn được không ạ à, đến khi mà chúng mình biết đáp án chính thức đến khi mà chúng mình biết điểm chính thức được không nào? Cảm ơn các em rất nhiều nhá vì sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay. Được chưa ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay. Và chị tin là các em sẽ còn làm tốt hơn nữa. Những chiến binh hay k ba hãy vững vàng lên nhá. Hãy vững vàng lên, ok không? Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn ở trong những môn thi tiếp theo. Được không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!